tôi thề thề Nỗi lên thương lo cha vua thâu trò Cứ cha cứ cha mô nhớ chỉ rồi tôi thương 世界太冷。 thiên nó qua tranh thoa lấy tư lưu cụ thiên qua tranh